Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử và bà con nhân dân. À, hôm nay toàn thể chúng ta về chùa Ba Vàng để à, tu tập bắt quan trai giới một ngày một đêm và tham dự lễ khai hội cũng như khai đàn dược sư và chúc phúc lành, chúc thọ, khánh thọ đến các cụ não niên. Thì trước nhất à, thay mặt à, à, toàn thể à, chư tăng ni tại chùa Ờ, Sư Bảo Thành xin được gửi lời chúc sức khỏe, chúc ờ, bình an đến toàn thể quý Phật tử và gia đình ờ, sang năm mới được cuộc sống an ổn và tinh tấn tu hành. A Di Đà Phật ạ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử và nhân dân, à, chúng ta tập tục ngày Tết à, đi chùa để cầu bình an cho bản thân cũng như là cho gia đình, phải không ạ? Đấy. Thế cho nên á, ờ, cái văn hóa của Việt Nam mình những ngày đầu xuân này là ngày để chúng ta đoàn tụ rồi ờ, ờ, làm những điều phúc thiện để cho cả năm được bình an. Và theo tinh thần Phật dạy, các Phật tử ạ, muốn được cả năm bình an tối thượng nhất trong tất cả những điều phúc lành, đó là chúng ta biết giữ giới của Phật, trì giới của Phật, sinh ra công đức phước báu ờ, và đặc biệt giới pháp của Phật là những nền tảng đạo đức, là phạm chủ đạo đức. Ờ, chúng ta dùng trí tuệ để thực hành thì chúng ta được tiêu trừ nghiệp chướng. Từ chỗ tiêu trừ nghiệp chướng mà chúng ta được hết khổ mà được an vui. Đấy, đấy là cái bình an mà Phật đưa đến dạy cho chúng ta. Bởi vì tâm của chúng ta, ấy, tất cả mọi người ai cũng muốn được an ổn cả. Nó hợp với, thuận với cái lý của nhà Phật. Bởi vì Đức Phật, Ngài đi tu cũng mong muốn cho bản thân của Ngài được an ổn, rồi lại tìm ra con đường thoát khổ đó, truyền lại cho chúng sinh, để chúng sinh áp dụng vào cũng được thoát khổ. Đấy, thuận với lý của Phật là như vậy đấy ạ. Thế thì chúng ta đây à, trong cuộc sống luôn luôn có những cái điều bất như ý, những cái gọi là những à, những sự trái ý nghịch lòng nó xảy đến trong cuộc sống chúng ta gọi là không được như ý đấy. Ví dụ như là à, không được khỏe mạnh này, đấy. rồi thì à, không có hoặc là thiếu thốn về tài sản này, đấy, không được hạnh phúc gia đình hoặc là uh, trí tuệ chưa được uh, chưa được tốt thế cho nên đấy là những điều bất an và tất cả chúng ta đây tu tập cầu cho những cái điều đó được tiêu trừ đi để được an ổn thì cuộc sống của chúng ta phải biết gieo những cái điều thiện lành tập những cái điều những cái nhân tốt lành phải không ạ Đấy, để chúng ta được tiêu trừ nghiệp chướng Chính điều đó đưa đến cho chúng ta được chuyển hóa nghiệp lực. Thế thì thưa toàn thể quý Phật tử, quý Thầy muốn được an ổn, muốn được bình an, thế cho nên quý Thầy xuất gia tu đạo, chỉ giới của Phật. Đấy. Còn các Phật tử, các Phật tử ở đây chúng ta có muốn được bình an không? Thế thì muốn được bình an thì chúng ta nên thực tập chỉ giới như các thầy. Và muốn được trì giới ấy, thì người Phật tử cần phải biết gì? Phải biết bố thí, phải biết cúng dường thì chúng ta mới tu được. Phải không ạ? Các thầy đã bố thí, đã cúng dường rồi. Tức là bố thí cúng dường về thân thể này, tài sản công danh sự nghiệp này. À, rồi thì kể cả gia đình nữa. Còn các Phật tử vẫn còn những uh, cuộc sống tại gia. Thế cho nên chúng ta cần gieo trồng những cái nhân thiện lành như là bố thí cúng dường thì mới có thể là tu được nhé đó thế thì hôm nay ờ, chúng ta biết rằng về ờ, khai hội khai đàn dược sư để cho một năm được may mắn một năm được bình an ờ, trước nhất chúng ta phát nguyện tu trì chúng ta biết là sư phụ xây dựng ngôi chùa này nên là với cái mục đích là tu dành cho những người tu tập và nhờ công đức tu tập đó mà cầu cho quốc thái dân an phải không ạ đó thế nên đó là cái lợi ích trong hiện tại kiếp này còn các phật tử và nhân dân muốn cho kiếp sau ờ, công đức về chùa vun đắp đạo đức cho nhiều người và cho chính mình thì sẽ được lợi ích tu hành giải thoát ờ, trong nhiều kiếp tới thế nên hôm nay chúng ta cùng nhau phát nguyện thọ trì bát quan trai giới à, để mà thực hành sẽ được những cái phúc báu nhờ phúc báu mà cuộc sống được bình an bây giờ quý thầy sẽ nói về tám giới các phật tử chúng ta sẽ lãnh thọ rồi tu tập cho được tinh tấn các phật tử đồng ý không các phật tử chúng ta cùng chắp tay lên ờ, hướng về tam bảo quý thầy sẽ hướng dẫn để cho các phật tử khải thỉnh tam bảo giáng đàn chứng minh cho các Phật tử tu tập nhé. Các Phật tử nói theo Thầy này. Kính này Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Đệ tử chúng con Pháp danh là Một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cúi xin Tam Bảo, rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám, con nhờ sức từ Tam Bảo, được họ át quan trai giới, xin thương xót cho chúng con tất cả các phật tử nghe tiếng chuông mà hai xuống một cái nhé cải thỉnh lần hai đệ tử chúng con nhất tâm phục thỉnh bổn sư thích ca mâu ni phật mười phương ba đời tất cả chư phật chư tôn pháp chư bồ tát chư hiền thánh tăng cúi xin tam bảo rủ lòng từ bi nay lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo được thọ bát quan trai giới xin thương xót cho chúng con phải tỉnh lần ba đệ tử chúng con nhất tâm phục thỉnh bổn sư thích ca mâu ni phật mười phương ba đời tất cả chư phật chư tôn pháp chư bồ tát chư hiền thánh tăng cúi xin tam bảo rủ lòng từ bi lai lâm chứng giám con nhờ sức từ tam bảo được thọ bát quan trai giới xin lương xót cho chúng con ờ, thưa quý phật tử vừa rồi toàn thể chúng ta hướng về tam bảo dưới sự hướng dẫn của quý thầy ờ, phát nguyện cầu thỉnh tam bảo giáng đàn chứng minh cho chúng ta thọ bát quan trai giới thì uh, uh, Trước khi lãnh thọ giới thể, chúng ta cùng hướng về Tam Bảo, sám hối những ờ, lỗi lầm vô tình hay cố ý ờ, để cho thân tâm của chúng ta được ờ, trang nghiêm, được thanh tịnh và chúng ta sẽ lãnh thọ quy giới để lấy giới thể tu tập bát quai trai ngày hôm nay. Chúng ta cùng chắp tay hướng về Tam Bảo theo hướng dẫn của quý Thầy nhé. Kính này Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, đệ tử chúng con phát danh là ai chưa có phát danh thì giữ tên của mình đây nhé xin trí thành sám hối kể từ vô thủy kiếp trước cho đến ngày hôm nay do vô minh che lấp chân tính khiến chúng con điên đảo lầm mê tạo bao ác nghiệp hoặc ở tại gia bất hiếu kính với tiên tổ với ông bà cha mẹ bất thủy chung với vợ chồng bất nhân nghĩa với anh em bạn bè khi khi các bậc hiền thánh não loạn các bậc chân tu ba nghiệp thân khẩu ý không có lòng thương xót giết hại vô lượng chúng sinh gây ra vô lượng tội ngày hôm nay thành tâm sám hối thề bỏ các việc ác nguyện làm các việc lành cúi xin ta bảo giám thành từ bi gia hộ khiến cho đệ tử tội diệt phúc sinh căn lành thêm lớn tai qua nạn khỏi nam mô bồ tát cầu sáng hối kính này ta bảo thực trụ ở khắp mười phương đệ tử chúng con trí thành phát nguyện nguyện quy phật quy pháp quy tăng quy phật phúc tuệ tôn quy pháp địa dục tôn quy tăng thanh tịnh tôn quy phật rồi khỏi đoạn địa ngục quy pháp rồi khỏi đoạn ác quỷ quy tăng rồi khỏi đoạn súc sinh chúng ta phát nguyện lần hai đệ tử chúng con chí thành phát nguyện nguyện quy phật quy pháp quy tăng quy Phật phúc tuệ tôn, quy Pháp lìa dục tôn, quy Tăng thanh tịnh tôn, quy Phật rồi, không quy trời thần quỷ vật, quy Pháp rồi, không quy ngoại đạo tà giáo, quy Tăng rồi, không quy y thầy tà bạn ác đệ tử chúng con trí thành phát nguyện quy phật quy pháp quy tăng quy phật phúc tuệ tôn quy pháp lìa dục tôn quy tăng thanh tịnh tôn quy Phật kính, quy Pháp kính, quy Tăng kính, nguyện một ngày một đêm tu hành bát quan trai giới thanh tịnh. Đó là vừa rồi chúng ta sau ba lần đối chức Tam Bảo phát nguyện thì đắc thành giới thể. Giờ đây quý Thầy sẽ tuyên giới tướng các Phật tử khi nghe quý Thầy hỏi giới này các Phật tử có thể giữ được không ạ? À? Các Phật tử đồng đáp rằng, mô Phật, con xin giữ được ạ. À. Giới thứ nhất của người Phật tử tu bát quan trai, như chư Phật suốt đời không sát sinh, các Phật tử một ngày một đêm không sát sinh, có thể giữ được không ạ? À? Tốt lắm. Giới thứ hai của ngày tu bát quan trai, như chư Phật suốt đời không trộm cắp, các Phật tử một ngày một đêm không trộm cắp có thể giữ được không ạ? À? Tốt lắm. Giới thứ ba của ngày tu pháp con trai như chư Phật suốt đời không dâm dục, các Phật tử một ngày một đêm học hạng ni dục có thể giữ được không ạ? À? Tốt lắm. Giới thứ tư của ngày tu pháp con trai như chư Phật suốt đời không nói dối, các Phật tử một ngày một đêm không nói dối, có thể giữ được không ạ? À? Tốt lắm. Giới thứ năm của ngày tu bác quan trai, như chư Phật suốt đời không sử dụng các thứ gây say xưa nghiện ngập, các Phật tử một ngày một đêm không sử dụng, sử dụng những, thứ gây, say xưa nghiện ngập, có, thể, giữ được không ạ? À? Tốt lắm. Giới, Giới thứ sáu của ngày tu các con trai như chư Phật suốt đời không đeo cho anh là chẳng hoa thơm không so ướp dầu thơm vào mình các một các Phật tử một ngày một đêm không đeo cho anh là chẳng hoa thơm không so ướp dầu thơm vào mình có thể giữ được không ạ tốt lắm à, ngày hôm nay là ngày khai hội thế cho nên à, các phật tử chúng ta chỉ à, gọi là bớt bớt gọi là bớt bớt trang điểm à, Ờ, một chút thôi còn lại thì, ờ, thì chúng, ờ, ta ta vẫn ví dụ, ví dụ các ca nghệ sĩ uh, trang điểm lên để biểu diễn thì đấy là các thầy cho phép nhé đấy là chương trình riêng của ngày khai hội còn chúng ta tu thì chúng ta uh, bớt đi thôi à, nè. giới thứ bảy của ngày tu bác con trai như chư phật suốt đời không nằm ngồi trên giường tòa cao lớn rộng tốt không làm trò nhà các mẫu hát sướng và cố ý đi xem nghe. Các Phật tử một ngày một đêm không nằm ngồi trên giường tòa cao lớn rộng tốt, không làm trò nhà các mẫu hát sướng và cố ý xem nghe, có thể giữ được không ạ? À? Tốt lắm. Thưa quý Phật tử, giới này thì các Phật tử uh, hôm nay là ngày, ngày khai hội, thế nên, nên uh, trong chương trình, sẽ có những bản nhạc, nhạc nó hát về Tam Bảo, ca ngợi về quê hương đất nước thì chúng ta có thể được nghe và không phạm giới. Ờ, chúng ta chỉ không nghe những ờ, bản nhạc ờ, tình tứ đưa đến gọi là não loạn trong tâm ý của mình thôi nhé. Giới thứ tám của ngày Tu Bác Quan Trai như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, các Phật tử ừ, một, một ngày, ngày một, một đêm không ăn phi thời có thể giữ được không ạ? À? Tốt lắm. Giờ chúng ta sẽ cùng hồi hướng công đức này nhé con nay nhờ công đức thọ bát quan trai giới khỏi đọa vào ác thú bát nạn biên địa hạ tiền nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được phát tâm bồ đề cầu đạo vô thường nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô thường giáo hộ bồ tát ma tát ờ, thưa quý phật tử vừa rồi quý thầy đã tuyên ờ, giới thể cũng như là giới tướng bất trai cho các phật tử lãnh thọ Mong rằng các Phật tử chúng ta à, đã tu tập trong năm trước rồi, năm nay nhân ngày khai hội, à, chúng ta để cho cả năm được à, mọi sự tốt lành, để chúng ta gắng giữ gìn giới và tu hành, nghe Pháp học Pháp cho được thanh tịnh và tinh tấn. Các Phật tử cố gắng để cầu phúc cho mình cũng như cho gia đình các Phật tử nhé. Bây giờ Thầy xin mời toàn thể đại chúng cùng chắp tay để hồi hướng công đức ạ. Nguyện à, đem à, công à, đức này